là bài đàn diêm nhiều thay bù hỗ trợ giá thu vào trong tầm mắt trước khi mình chưa biết đi bao giờ đôi lúc như trời tâm 떠난 지는 날려 건져 about it. thì đó là đàn dê một cái hình thái trừu tượng cho sự tự do của mình